Các bạn thân mến, sau đây sẽ là những phân tích, nhận định và soi kèo chuyên sâu của các chuyên gia bóng đá và siêu máy tính. Dự đoán tỷ số trận tranh hạng 3 World Cup 2022 giữa tuyển Croatia và tuyển Maroc diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2022. Thưa các bạn, khác với các trận đấu nhiều toàn tính và không có bàn thắng ở lượt trận mở màn vòng bảng, lần tái ngộ này giữa Croatia và Maroc trong trận tranh huy chương đồng World Cup 2022 hứa hẹn sẽ là cuộc so tài của bóng đá tấn công. Đội tuyển Maroc đã từng tham dự 5 lần World Cup vào các năm 1970, 1986, 1994, 1998 và năm 2018. Năm 2018, Maroc trở lại với vòng chung kết World Cup sau 20 năm chờ đợi. Tuy nhiên, trong lần trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đó, họ đã phải rời nước Nga với thất bại ê chề, bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích chỉ giành được đúng một điểm sau 3 trận. Sư tử Atlas im hơi lặng tiếng. Còn tại Qatar năm nay, Maroc tiếp tục phải đối mặt với thách thức lớn khi rơi vào bảng F. Chạm chán với đương kim Á quân Croatia cùng với Bỉ, đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA và một Canada đứng thứ 42, trẻ trung, giàu sức sống được cho là một ẩn số thú vị. Câu chuyện cổ tích của Maroc tại kỳ World Cup 2022 năm nay cuối cùng cũng đã khép lại khi họ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Pháp. Hệ thống phòng thủ cực kỳ chắc chắn của sư tử Atlas không thể trụ vững chỉ sau 5 phút thi đấu đầu tiên và nhận thất bại chung cuộc là 0-2. Tuy nhiên thì đây là trận đấu khá hay ở trên mặt trận tấn công của đại diện châu Phi khi thi đấu khá là ảo diệu và tỷ lệ kiểm soát bóng chiếm tới là 61%. Chỉ có điều là các pha dứt điểm của Maroc lại không tìm được mảnh lưới của đối phương. Thất bại này không phải là một điều gì quá thảm họa đối với Maroc vì dẫu sao Họ cũng đã lập nên kỳ tích là đội bóng châu Phi đầu tiên có mặt tại một trận bán kết World Cup. Đoàn quân của huấn luyện viên Walid Regragui đã từng cầm hòa Croatia, đánh bại Canada và cả Bỉ ở trận đấu vòng bảng. Không những thế, Maroc còn trực tiếp khiến hai ông kẹ là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải về nước sớm. Lối chơi cực kỳ kỷ luật nơi hàng thủ và đặc biệt đó là sự xuất sắc của thủ thành Bruno giúp cho Maroc chơi thăng hoa. Họ chỉ để thủng lưới đúng ba bàn trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Croatia tới đây. So sánh thứ hạng ở trên bảng xếp hạng FIFA thì Maroc đang xếp ở vị trí thứ 20, còn Croatia là vị trí thứ 12. Những thông tin cho thấy là khoảng cách giữa đội không đáng kể. Trong 4 năm qua, khi lần thứ 6 tham dự World Cup, huấn luyện viên Rigregui của đội tuyển Maroc đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Ông thầy 47 tuổi, sinh ra ở Pháp, đã chọn đội hình Maroc gồm nhiều ngôi sao đang có phong độ cao đã khẳng định được đẳng cấp ở các giải đấu hàng đầu tại châu Âu như là Hakim Ziyech của Chelsea, Sofyan Amrabat của Fiorentina, Hakimi của Paris Saint-Germain, Nosai Maraoui của Bayern Munich. Vị trí 20 cũng chính là vị trí xếp hạng cao nhất trong lịch sử theo đánh giá của FIFA dành cho Maroc. Với việc là 20 trận gần đây, tính trên mọi đấu trường thì Maroc bất bại, trong đó có 19 lần với 13 chiến thắng và 6 trận hòa cho nên họ càng tự tin vào khả năng kiếm điểm khi đối đầu với những ông già Croatia. Croatia đã từng vào tới chung kết World Cup 2018 và để thua Pháp nên chỉ giành ngôi Á quân. Điểm mạnh của đội bóng Đông Âu này đó là sự ổn định về mặt lối chơi cũng như con người cùng với tinh thần chiến đấu quật cường. Nên nói về các cá nhân, Croatia cũng nhỉnh hơn Maroc một chút. Croatia sở hữu rất nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật như là Perisic, Vansic, Brozovic hay là Kovacic và họ sẽ coi trận đấu này là màn tôn vinh ý nghĩa đối với nhạc trưởng Luka Modric. Trong lần tái đấu với Maroc lần này, Croatia đã thể hiện quyết tâm đánh bại đối thủ bởi vì trước đó hai đội bóng đã từng nằm chung bảng F và cầm hòa nhau với tỷ số là 0-0. Đó cũng là trận đấu mà Modric cùng với các đồng đội đã chơi hoàn toàn áp đảo với 65% tỷ lệ kiểm soát bóng. Chỉ có điều là họ thiếu đi sự tinh tế trong các lần dứt điểm. Cho dù là như vậy, nhưng với đội hình nghèo nàn sức trẻ, Croatia lại không được các nhà cái đánh giá quá cao so với Maroc. Đánh giá tổng quan thì cả hai đội bóng đều có lối chơi chặt chẽ và vô cùng khó chịu. Đồng thời việc cùng xuất hiện tại vòng bán kết vừa qua khiến cho cả sư tử Alas và Vacheni được đánh giá là có sức mạnh khá cân bằng nhau. Nhưng sự già dơ khét tiếng của Croatia lại khiến cho siêu máy tính 530 đánh giá họ nhỉnh hơn đối thủ một chút. Cụ thể là Luka Modric và các đồng đội đang chiếm khoảng 53% tỷ lệ chiến thắng. Con số không quá cao so với xác suất giành huy chương đồng của đội tuyển Maroc là 47%. Với cách phân tích dựa trên công nghệ và những số liệu thống kê chuẩn xác, siêu máy tính Fire30S đã thường xuyên đưa ra được những dự đoán chính xác về kết quả của các trận đấu. Còn đối với chuyên gia thể thao của BBC Gray Whiteblum nhận định tinh thần chiến đấu sẽ là vũ khí quan trọng giúp Maroc vượt qua đối thủ. Vẫn biết giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022 không thành công, song đây vẫn là mùa giải đầy thành công đối với Maroc. Nên nhớ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có một đội bóng châu Phi tiến xa đến như vậy. Với riêng các cầu thủ của Maroc, việc có mặt ở vòng bán kết được xem là một câu chuyện cổ tích. Đương nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Rigui vẫn muốn có một kết thúc có hậu với tấm huy chương đồng World Cup 2022. Như đã biết thì Hakimi cùng với đồng đội đã có 90 phút ngang tài ngang sức khi cầm hòa đương kim á quân Croatia vòng bảng. Trận này với tâm lý thoải mái và với đội hình trẻ trung giàu sức chiến đấu, Maroc tự tin sẽ cột ngã Croatia đang có dấu hiệu mỏi mệt. Chuyên gia Gray White Blom nhận định Hai đội đã biết rất rõ về nhau từ vòng bảng, nơi họ đã hòa nhau 0-0 trên con đường giành quyền vào vòng loại trực tiếp, bỏ lại sau lưng ứng cử viên nặng ký là Bỉ. Với Croatia, họ đã thành cựu Á quân World Cup. Còn với Maroc, đội bóng đã phá rất nhiều kỷ lục và là đội bóng châu Phi tiến xa nhất cho đến lúc này trong lịch sử World Cup. Với những nỗ lực tuyệt vời đó, cả Croatia và Maroc không có gì phải hổ thẹn khi cùng thất bại tại vòng bán kết. Họ vẫn chơi đầy quyết tâm và chỉ đơn giản là không thể tiến xa hơn khi gặp phải Argentina và Pháp, những đội có trình độ chuyên môn và lối chơi vượt trội hơn. Về phong độ và lịch sử đối đầu, cả hai đều xứng đáng với tấm huy chương đồng năm nay, nhưng người thắng chỉ có một – rất nhiều cổ động viên của Maroc đã xem việc họ góp mặt ở bán kết của một kỳ World Cup là kỳ tích, nhưng việc kết thúc với một danh hiệu thì lại càng tuyệt vời hơn. Người dân Gratia cũng hy vọng Modric sẽ đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng với một danh hiệu cụ thể. Trong quá khứ cả hai không có quá nhiều duyên nợ với nhau. Hai đội đã có một trận hòa với nhau vào tháng 12 năm 96 với tỷ số 2 đều. Và lần gần nhất cả hai đối đầu với nhau cũng chính là lượt trận gia quân tại vòng bảng F với kết quả hòa không bàn thắng Tuy nhiên thì với sự trưởng thành xuyên suốt giải đấu năm nay, cả Croatia lẫn Maroc đang tỏ ra quyết tâm để trở thành chủ nhân của tấm huy chương đồng. Những thông tin chi tiết về trận vòng bảng hòa 0-0 giữa Croatia và Maroc. Số lần sút Maroc là 8, Croatia là 5. Số lần sút trúng đích cả hai đội đều là hai lần. Số lượt kiểm soát bóng Croatia chiếm 65% và Maroc là 35%. Lượt chuyền bóng Croatia là 642 lượt, Maroc là 348 lượt. Với tỷ lệ truyền bóng chính xác, Croatia truyền bóng chính xác đến 85%, Maroc truyền bóng chính xác là 78%. Số lần phạm lỗi của Croatia là 11 và của Maroc là 16. Số thẻ vàng phải nhận chỉ có một là tuyển Maroc. Thẻ đỏ là 0. Số lần việt vị của Croatia là 1. Số lần phạt góc của Croatia được hưởng là 5 những thông tin về lực lượng của hai đội. Tuyển Croatia, Marcelo Brozovic, Josko, Gvardion để ngỏ khả năng ra sân. Đội hình dự kiến thủ môn Levakovic, các cầu thủ Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa, Modric, Zakic, Kovacic, Vlasic, Kramaric và Perisic. Đội tuyển Morocco, August, Maraoui và Saiz không chắc ra sân được. Các cầu thủ dự kiến thủ môn Bono, các cầu thủ Hakimi, Enjamit, Dari, Atijat Ala, Alnahi, Amrabat, Amala, Ziyech, Enesri và Bofan. Những thông kê về trọng tài Trọng tài bắt chính Rafael Claus, người Brazil Sự nghiệp bắt phần lớn ở giải Brazil Ngoài ra còn có một vài giải đấu lớn như là U20 World Cup 2019, Copa America 2019 và Copa America 2021. Đã bắt hai trận tại World Cup 2022 năm nay và rút ra 6 thẻ vàng. Bắt 5 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, rút ra 30 thẻ vàng. Tỷ lệ rút thẻ là 4,23 thẻ vàng một trận và 0,14 thẻ đỏ trên một trận. Tỷ lệ thổi phạt 11m là 0,28 lần trên một trận. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Croatia không thắng trong 90 phút chính thức ở 4 trận liên tiếp gần đây Trong đó có 3 trận hòa Hàng công của Croatia chỉ ghi một bàn ở 4 trận đấu gần đây Theo kèo châu Á thì Croatia đã để thua 2 trên 3 trận vừa qua của mình Maroc đã để thua kèo châu Á trận đầu tiên ở mùa giải này trước Pháp trong trận bán kết Cầu thủ đầu tiên trong thùng lưới của Maroc ở World Cup lần này là cầu thủ Hernandez của Pháp. Có 5 trên 6 trận từ đầu chiến dịch World Cup của Maroc đều có không quá hai bàn thắng. Nhận định về kèo Sàn giao dịch châu Á đã ghi nhận mức kèo Croatia chấp 0 1 trên 4. Đây cũng là tỷ lệ đã xuất hiện trong trận đối đầu giữa hai đội tại vòng bảng khi đôi bên kết thúc bất phân thắng bại với tỷ số 0-0. Cơ hội để Croatia có thể nghĩ đến việc đánh bại Maroc là không thực sự khả thi. Bởi thực tế thì đội bóng áo sọc caro không có được nền tảng thể lực tốt bằng Maroc Quyết tâm của đội Á quân World Cup 2018 chắc chắn cũng không thể bằng những chú sư tử Atlas, những người đang rất muốn mang vinh quang về cho lục địa đen. Về tỷ lệ kèo chấp, Croatia chấp Maroc 0,25. Cả Croatia và Maroc đều là hai đội bóng lọt vào tới bán kết năm nay. Với những gì đã thể hiện trong quá khứ, nhiều khả năng tiếp tục sẽ là một trận hòa và bắt buộc phải giải quyết trận đấu ở trên chấm luân lưu. Dự đoán kèo chấp Maroc chiến thắng về kèo tài xỉu Tỷ lệ tài xỉu là 2.5 Với lối đá cẩn trọng và liên tục nổ kèo xỉu gần đây Có thể thấy rằng lối đá phòng ngự tấn công đang rất ấn tượng tại màu bóng năm nay Tuy nhiên thành tích ghi bàn gần đây cùng với tính chất trận đấu tranh hạng 3 với tâm thế thi đấu không còn gì để mất Dự đoán kịch bản nổ cờ tài trận này là rất khả quan Các chuyên gia khuyên lựa chọn kèo tài xỉu trận này chọn tài Dự đoán hiệp 1 với khả năng tấn công đã được kiểm chứng trước Pháp, Maroc nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc chủ động và chơi dồn ép đối phương. Với những người nổi tuyệt vời, đại diện đến từ châu Phi hoàn toàn có thể mang về bàn mở điểm ngay trong hiệp 1, nên chọn kèo Maroc. Về Fulham, với tính chất không mấy quan trọng, chắc chắn cả hai sẽ cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc. Khác với việc gặp nhau ở vòng bảng, Croatia và Maroc đều mong muốn sẽ có một cái kết đẹp ở giải đấu năm nay nên chọn Croatia với tỷ lệ là âm 0 trên 0,5. Về kèo ném biên, đội ném biên đầu tiên. Đây là kèo dựa rất nhiều vào cái tên nào sẽ ném biên đầu tiên trong màn đấu này, nên lựa chọn Maroc ở cửa này. Về đội ném biên đầu tiên hiệp 2. Nếu như Maroc là đội giao bóng đầu tiên thì Croatia rất có thể trở thành cái tên của đội ném biên đầu tiên hiệp 2. Về đội ném biên cuối cùng, như đã nhận định ở trên, Croatia rất có thể sẽ vươn lên trong những phút cuối và điều này bắt buộc Maroc phải chơi cẩn trọng phản công. Đây cũng sẽ là cơ hội để đại diện châu Phi có được cơ hội nắm giữ kèo đội ném biên cuối cùng. Dự đoán về kèo phạt góc Dự đoán tỷ số phạt góc hiệp 1 2 2 chọn xỉu. Với việc đã bị loại khỏi trận chung kết World Cup, lại thêm việc đã từng đối đầu với nhau tại vòng bảng, Croatia và Maroc dự kiến sẽ không thăm dò nhau quá nhiều Thay vào đó sẽ là một sự nhập cuộc với tâm thế thoải mái và đôi công ngay từ đầu. Cũng cần nói thêm rằng Russia rõ ràng sẽ chiếm phần nhỉnh hơn về phương diện kiểm soát thế trận khi sở hữu hàng tiền vệ với nhiều hảo thủ như là Luka Modric, Marcelo Brozovic hay là Mateo Kovacic. Từ đó việc tạo ra các quả phạt góc nhỉnh hơn cũng là điều dễ hiểu. Điều quan trọng hơn đó là cả thành tích trong quá khứ và trận đối đầu gần nhất, Croatia đã giành thắng lợi trước Maroc về kèo phạt góc. Do đó một thắng lợi về kèo phạt góc ở trận tranh hạng 3 cũng tiếp tục gọi tên đội bóng của châu Âu. Về tỷ lệ tài xỉu góc, chọn 8.5. Ở lần đối đầu duy nhất tại vòng bảng, tổng số phạt góc của Croatia và Maroc chỉ là 5 lần trên một trận. Thực tế, ở 5 lần ra quân mới nhất, số lần phạt góc của Croatia cũng ở mức trung bình với 5,4 lần phạt góc được tạo ra trên một trận. Ở bên kia, Maroc chỉ có khoảng 2,6 lần phạt góc tạo ra trên một trận. Thêm việc cả Croatia và Maroc đều không quá mạnh trong việc tấn công ở hai cánh. Do đó mà tạo ra nhiều phần góc ở cuộc chiến này hầu như khó diễn ra. Về tỷ lệ ghi bàn Theo phân tích của chúng tôi và tất cả các dữ liệu có sẵn bao gồm các màn trình diễn gần đây và chỉ số cầu thủ cho thấy được là kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Croatia thắng với xác suất là 39,67%. Một chiến thắng cho Maroc có xác suất là 32,69% và một trận hòa có xác suất là 27,6%. Tỷ số có khả năng nhất cho một trận Croatia thắng là 1-0 với xác suất là 11,61%. Các tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả đó là 21 chiếm 8,26% và 20 chiếm 7,35%. Khả năng cao nhất Maroc thắng là 1-0 chiếm 10,29%, trong khi tỷ số hòa một đều là 13,03%.